Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV Trong à, video ngày hôm nay thì mình sẽ truyền tải đến cho quý vị và các bạn một phóng sự về à, một đám cưới của người dân tộc Dao Đỏ các bạn ạ à, Phía trước mặt các bạn đây thì là một cô dâu người dân tộc Dao Đỏ nhá <laughs> Cô dâu rất là xinh Đấy, còn à, chú rể thì khi mình vào thì mình đã bắt gặp ở ngay bên ngoài à, cổng rồi các bạn ạ Lát mình sẽ ra mình quay chú rể một lát nữa Với lại mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh mà Ờ, đồng bào người dân tộc Giao ấy họ lấu cỗ trong uh, những ngày đám cưới ấy thì nát mày ra mình ghi lại cho các bạn xem nhá giờ thì mình đang uh, đi ra khu vực phía bếp của nhà cô dâu các bạn ạ ở đây thì các uh, uh, cô chú anh chị là đang uh, làm những cái món ăn ví dụ như đây là mình quan sát thấy này như là món lộm này món lộm su hào với cà rốt các thứ phải không ạ chị đấy trông cũng khá là hấp dẫn các bạn ạ ở ờ, trên đồng bào dân tộc ấy thì ờ, các cái món ăn đấy nó cũng có rất là nhiều điều đặc biệt ở cái chỗ là nó rất là kiểu ờ, tự nhiên và trong sạch đấy các bạn nó không có gì kiểu là nhiều những cái thứ như ở thành phố đâu đơn giản lắm các bạn ạ còn phía bên ngoài này thì mình cũng quan sát thấy là các anh các chị là cũng đang làm những cái món gà đây là món gà đồi kiểu như là gà gà gà thảo vườn đấy các bạn ạ gà này là gà rất là ngon nhá gà đặc biệt luôn đấy chào các bác nhá ờ, gà nhìn ờ, ngon hấp dẫn quá bác nhỉ vâng ngon mà ngon lắm có thay à còn còn một trăm nữa thôi Thôi không nói nhiều nữa, đi tìm đĩa về đây. Còn à, phía bên này thì à, có một bác đầu bếp đang à, làm món món này như là món à, món bò xào bác hay là châu châu châu. Châu à? Ồ, đây các bạn xem này. Đây châu Tây Bắc nhé Bác đầu bếp đang bảo là món này là món thịt trâu Tây Bắc à, sẽ xào với cả uh, gừng đây này có thêm món gì nữa không anh có nghĩa là có gì xào lẫn vào cùng à, với cả cái này chỉ có tinh hạt tiêu nữa thôi bạn à có nghĩa là trâu xào gừng mấy cả tiêu này à? chuẩn mẹ ôi tao lại được lên tivi rồi người đồng bào dân tộc giao đây thì tối ừ, ừ, trong thấy đồng đấy không có rất là hay bây giờ thì ờ, nó cũng là gần buổi trưa ấy thì ờ, các bác đầu bếp cũng đang chuẩn bị những cái món ăn rất là nóng hổi để phục vụ cho gia đình cũng như là quan khách ờ, đến dự đám cưới các bạn ạ Đấy, bác đầu bếp này có vẻ là rất là chuyên nghiệp trong cái món trâu xào gừng đấy mũi đã to rồi lại còn to nữa thì bỏ mẹ anh ờ, anh làm đầu bếp lâu chưa anh à được khoảng 10 năm rồi ồ anh anh anh bảo là anh làm đầu bếp 15 rồi các bạn nhá <laughs> thì chỉ ăn một món xào thôi à. món trâu xào nhưng mà ờ, đầu bếp là anh chỉ làm chơi về một món xào một món thôi không không thể lỗ cộm có khác được phía bên này thì là các bác các anh các chị là đang à, làm cái món chả các bạn chả này là kiểu như là chả lợn đấy thịt nướng đấy thịt nướng món thịt nướng à, mình à, đến đây cũng hơi muộn cho nên là không quay được à, khi các anh các chị nướng bây giờ mình chỉ ghi lại được cái hình ảnh lúc à, sắp ra đĩa rồi các bạn cứ cho thừa này đây là những cái món à, rau kiểu như là người dân à, họ trồng được tại tại tại nhà luôn đấy các bạn thì họ cũng sẽ làm để sắp làm cỗ luôn đấy cái món rau rất là ngon luôn đây à, khu vực ngoài sân khấu nhá ngoài sân khấu này thì uh, nó cũng uh, tương tự như kiểu như dạng người kinh thôi các bạn nhưng mà uh, chỉ có những cái điều đặc biệt là về những cái trang phục cũng như là các cái món ăn của người đồng bào dân tộc ấy thì nó có những cái điểm nó khác hơn so với người kinh một xíu các bạn đây các bạn nhá, như lúc ban đầu mình à, giới thiệu ấy Thì đây chính là chú rể của đám cưới ngày hôm nay à, Chú rể thì chồng mình thấy khá là đẹp trai Có vẻ ơi ngây ngô có kiểu là ờ, như là run run hay sao ấy Kiểu như là <laughs> <laughs> ờ, đây họ thế là lần đầu kiểu lần đầu lấy vợ nên là run đúng không em là là là người dân tộc dao đỏ luôn đúng không vâng. à thế à em là sinh năm bao nhiêu em 2000 à 2000 à nhưng mà đây là hôm nay là tổ chức ở nhà gái đúng không vâng. còn nhà em là ở đâu ở ờ, Lang Thiếp ạ thuộc vẫn thuộc Bảo Yên mày nhỉ? Hay Văn Yên à, Văn Yên Yên Bái à Đấy là thuộc bên Yên Bái đúng không? Hôm nay mình sang tổ chức ở bên nhà gái này sau đó chắc ngày mai sẽ tổ chức ở bên nhà trai mình à? Không ạ. Nhà trai mình. Hôm qua tổ chức ờ, À, hôm qua tổ chức bên nhà trai rồi hả chú? Hôm nay mình sang tổ chức bên nhà gái nữa thôi. Ừ. Thế nhưng mà ở đây trong đoạn nát mình về đón dâu về thì có phải hát đối hát uh, gì đấy không hả chú nhỉ? Đây đón rẻ. Vâng, à đây đón rể về đây rồi vâng. Nhưng mà đằng xong rồi lát mình vẫn phải đón cả dâu về bên nhà trai đấy chứ Dâu đi bên kia xong rồi Khác thì người ta đón dâu thì mới đón À thế nào? À hôm nay là hôm... Hôm nay gọi là kén rể đấy à? À thế là kiểu theo phong tục người giao mình là gọi là kén rể về về bởi vì đây là bên nhà nhà gái mà đúng không nhà gái ờ à, thế là là hôm nay là đón rể về chứ không phải ờ à. à, thế bà cho con hỏi tí là bà là là bà hay là gì của cô dâu hay của chú rể gì ạ? đây là bác bác vâng. bà là bác của chú rể ạ à? Vâng. à thế là hôm nay là là đưa chú rể về bên ờ, nhà gái này bác ở bên nhà gái bác ở bên à, bác ở bên nhà gái vâng. à Ôi là bác bên nhà gái chứ không phải bên nhà trai ạ vâng phải vâng vâng ở ờ, đấy nhá các bạn nhé người dân tộc dao đỏ thì họ cũng có những cái trang phục rất là hay ví dụ như chú rể ở đây này nhé các bạn xem này chú rể uh, có trang phục phải đeo những cái kiểu như là vòng kiềng ấy đây đây gọi là đây gọi gọi nó nó là cái gì chú những cái cái vòng này vòng cổ như theo cái này là bằng bạc luôn à ồ oh, đây cái này nặng lắm nhở cho anh sờ nhá sờ được không được ạ ui ôi cái này phải hàng cân nhá nặng lắm đấy là chú rể là giữ ngày cưới là là phải đeo cái này vâng đấy vâng. vâng. còn ờ, đây những cái này thì nó là cái cái cái kiểu như là cái truyền thống rồi mấy dân tộc uh, dao tay các thứ nào họ cũng có nhưng mà bạc của họ bạc trắng nhưng đây là bằng bằng này là bạc gì hả chú cháu thấy nó kiểu nó lại màu nó không được được sáng lắm ấy quay phán án Ôi, chú dạy chồng này Ôi ngây ngô một tí các lại Thế là vợ em sinh năm bao nhiêu? 8 Vợ 98 à? À thế là vợ lại hơn 2 tuổi à? Ờ đấy á chú rể uh, ờ, 2k vợ thì uh, ờ, 98 các bạn ạ đấy là cả hai vợ chồng cùng người dân tộc giao đỏ hết đúng không vâng. à thế à ok cảm ơn em nhá chúc cho hai vợ chồng em là được trăm năm hạnh phúc nhá ok em đấy các bạn ạ một chú rể của người dân tộc dao đỏ và một cô dâu thì uh, ngay từ lúc đầu ấy mình đã ghi dành lại rồi còn đây là bà bà bà này là bà bà bá nhỉ ờ, bác à bà bác bà bác bên bác, ờ, bên nhà gái bên nhà gái vâng vâng người bác à, khu vực bên này thì là khu vực uh, hội trường kiểu như là để bày cỗ để sắp cỗ ấy các bạn chẳng bố đứa con đây thì uh, các uh, bác bên nhà bếp là cũng đang chuẩn bị những cái món ăn ra đây rồi chuẩn bị những món ăn ra đây rồi cũng gần chắc là chưa đủ hết các món nhìn nhìn thì vết cái bé cùng thì sấy theo cái bé cùng bên thì con ngày cũng cũng phải đến cái vết nhìn nhìn YouTube anh YouTube đây có ừ. rồi em có trong này cái là gì anh Sơn Lâm TV Sơn, Sơn Lâm TV Đúng rồi Sơn, Sơn Lâm á ờ, Sơn Lâm TV Sơn Lâm TV à? Ok đây Anh quay em Các bạn ơi uh, Đấy nhá, như các bạn nghe thấy đấy Thì uh, có một uh, chị gái mình thì mình chưa nhìn rõ khuôn mặt của chị ấy đâu bởi vì là chị ấy đang đeo khẩu trang mình chưa nhìn rõ khuôn mặt cho nên là như mà theo như mình nhìn bên ngoài á thì cũng chắc là xinh đấy là xinh luôn ôi 95 à 95 thì ít tuổi hơn đâu mà là bà bà cô cháu sinh năm bao nhiêu cháu hơn ờ, bạn ấy mấy tuổi ạ? Ừ. Bạn ấy là sinh năm con heo nhỉ? Không, ờ, ờ, chín tư đấy. À chín tư à? Chín tư thì đâu cũng phải chín năm. Ừ ở đây thì ờ, người ta cũng sắp cỗ ờ, bày ra những cái bàn ghế này thì nó cũng thông thường như các nhà giảm người ta phục vụ rồi còn về cái không gian ở đây ấy, thì đây mình sẽ quay toàn bộ cái không gian để cho các bạn xem không gian nơi ờ, bày cỗ cũng như là nơi lấu nướng kia ở bên kia thì là người ta sẽ làm một cái khu bếp ở bên đấy lấu nướng và bên đấy còn đây ở đây thì người dân tộc thì họ vẫn ở theo lối kiểu nhà gỗ thôi các bạn ạ chỉ có một tí sân vườn bên này để ờ, bày tiệc tiệc ở bên này thôi bây giờ chắc là mình sẽ đi lại ra khu bếp kia nhá xem ờ, các bác ấy đang nấu thêm những món gì nữa nhá chào mấy anh em nhá anh em ờ, đang ờ, nướng món ờ, đầu gà với cả cổ gà <laughs> đây cho các bạn xem luôn đây này thì cái gà đây này anh ơi oh, đây, đây. đấy đấy là cái gì đấy gà câu à đít đít đít gà đây đúng không oh. à, còn gọi là <laughs> phao câu bạn ấy đang ăn một cái phao câu rất là ngon phao câu để ăn cho tóc nó mượt đấy các bạn ạ <laughs> cái món này thì rất là, ngon. là nhiều người sở thích đây là nồi này là nồi canh à chị à, vâng, canh măng canh măng à vâng, chị chị mở mở mở giúp em xem tí được không à? vâng. đây đây đây đây em ơi à nó kiểu kiểu như thế này gì dạ. măng này măng măng mình mua hay là măng lấy rừng luôn đây chị măng nứa mình măng măng nứa mình lấy luôn này ạ à? đấy măng tự nhiên nhá đồng bào dân tộc họ, họ đi lấy luôn ở ờ, trên rừng về rau chuẩn bị để cho những cái ờ, tiệc những cỗ công việc các thứ ấy mà và đây thêm một lồi nữa này họ đang nấu nấu bếp củi bếp than này